Xin chào các bạn, hôm nay camera siêu nhỏ HD.com xin giới thiệu tới các bạn chiếc máy phát hiện nghe lén, phát hiện định vị, phát hiện camera, phát hiện máy ghi âm hiện đại nhất hiện Việt Nam hiện nay. Đó chính là chiếc máy C318. Đây chính là thân máy C318. Thân máy đây được làm từ ờ, vỏ thép nguyên khối các bạn nhé. Rất là chắc chắn, không ọp ẹp như các cái dòng máy trước đây đâu. Nó là máy tốt nhất hiện nay các bạn. Đây là nút tăng chỉnh độ nhạy đây là chế độ bật tắt mở này đây là cần anten này và đây là đèn báo này khi có thiết bị điện bật lên thì nó chỉ sáng một đèn này thôi còn nếu mà khi có thiết bị gần ở đó thì nó sẽ sáng nhiều đèn lên và nó kêu cho các bạn nhé theo mức tăng dần đấy đây chính là thân máy và tôi xin được phép mở một hộp sản phẩm nguyên bản khi chúng tôi nhập về đây chính là cũng như bán cho các bạn thì một hộp nó sẽ nguyên bản như này đây chính là hộp máy này mở ra bên trong thì có một thân máy một cần đăng trang để các bạn có thể lắp cần đăng trang vào đây vặn gen của nó vào bên trong thì bao gồm dây cáp sạc và bạc hướng dẫn này đó rất là đầy đủ đây chính là thân máy và chúng ta tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ừ, luôn các tính năng của nó và dò luôn tôi sẽ bật nút nguồn lên để các bạn dùng nhé đó khi bật lên thì nó sáng một đẹp các bạn có thể tăng chỉnh độ nhạy này đó như này độ nhạy đang cao này rồi các bạn tắt đi này đó tỉnh chỉnh về không các bạn nhé rồi các bạn để đây và bây giờ tôi sẽ test cho các bạn luôn trên chiếc máy nghe lén và định vị siêu nhỏ X1 nhé X1 chính là sản phẩm mà khách người ta đang dùng nhiều nhất hiện nay khi tôi để X1 gần vào nó thì đèn nó sẽ sáng lên các bạn nhé đây tôi sẽ để X1 gần vào luôn này đó tôi để X1 rồi đấy các bạn để thấy không tôi để gần vào thì đèn nó sẽ sáng này đèn sẽ sáng lên hết cỡ các bạn nhé tôi không can thiệp tay gì vào để chứng tỏ là độ nhạy của nó đang rất là cao và bây giờ tôi à, để ra ngoài thì nó sẽ không sáng nữa tôi để cách đây xa tầm 1 mét là nó sẽ không sáng nữa này tôi để ra luôn này đó để ra không sáng nữa các bạn nhé bây giờ tôi để vào thì nó lại sáng này để gần vào thì nó lại sáng các bạn nhé đó để vào thì lại sáng nhé máy tôi để nguyên đấy tôi không can thiệp được các bạn nhé các bạn có thể dò ô tô nhà cửa được rất là dễ dàng chiếc máy nghe lén X1 này là người ta đang dùng nhiều nhất vậy nên tôi lấy nó làm ví dụ luôn cho các bạn biết luôn họ để gầm ghế ô tô này, văn phòng nhà cửa hay đồ đạc của các bạn rất là dễ dàng cái máy này chính là sát thủ để tìm ra những cái thiết bị đang theo dõi các bạn trong cái thời buổi làm ăn thị trường như hiện nay hay là các bác làm chính trị hay là các bác doanh nghiệp làm ăn thì đều cái thông tin đều cần phải bảo mật để bảo vệ bản thân thì lên cái máy này rất là cần thiết và quan trọng các bạn nhé tôi đã từng bán cho tất cả các doanh nghiệp lớn ở rất là nhiều nơi và nhận được phản hồi rất là tốt về chiếc máy này các bác khi dùng được việc thì rất là cảm ơn cái số tiền các bác không quan trọng lắm đó các bạn thấy đây và bây giờ tôi lại bỏ ra này đó tôi để ra thì nó lại tắt này đấy nhé tôi không đụng chạm về tay cả để, để chứng tỏ là cái độ nhạy của nó rất là cao khi các bạn không dùng nữa thì các bạn tắt đi đó các bạn có thể đúc vào túi để mang đi theo người để phòng thân hay để trong ô tô sẵn trong đó nhé các bạn có thể vặn ừ, sóng này ra bật vào đây thì nó vẫn cứ dùng bình thường khi có thiết bị nó vẫn cứ dùng bình thường đó các bạn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi nhé tôi sẽ giao hàng trực tiếp ở Hà Nội và Sài Gòn giao miễn phí cho các bạn ừ, trong vòng ừ, tiếng 2 tiếng đồng hồ tôi sẽ giao đến nơi cho các bạn luôn đều có kỹ thuật trực tiếp đến hướng dẫn các bạn sử dụng còn các bác ở xa thì tôi có thể gửi bưu điện và nhờ thu tiền tại nhà nhé sản phẩm thì được bảo hành đến 36 tháng đặc biệt là bảo hành 36 tháng các bạn nhé vì là sản phẩm cao cấp mà các bạn mua hàng cứ liên hệ trực tiếp cho tôi bên tôi còn ngoài ra có bán là máy nghe lén là định vị ghi âm camera ngụy trang camera siêu nhỏ các thứ rất là nhiều vậy nên các bạn cần thì cứ liên hệ trực tiếp tôi Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tôi. Các bạn có thể đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới hơn. Xin cảm ơn.